cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập bài Pháp Thoại ngày hôm nay. Nam Mô Bút Tha Giá Nam Mô Bút Tha Giá Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo Pháp, kính lễ tăng chúng Kính chào và Thượng Giác Đẳng thượng tọa bên Hạnh, thượng tọa Tân cùng chư tôn đức trong rừng thân chào quý tu nữ, quý phật tử. À, kính thưa quý vị, trong bài học à, thì cái người nói đầu một hòa thượng rất đẳng ghi ra như là một cái lời dẫn nhập cho cái bài học do đó nếu như để có lời dẫn nhập thì chúng tôi sẽ đọc cái phần này như là một lời dẫn nhập cho các bài học thì uh, lát nữa đây Phật tử MC chỉ cần đọc kinh vào cho đến hết thôi khỏi đọc đoạn đầu thưa quý vị bài kinh này uh, nói về một cái sự cúng dường ở đây cái sự cúng dường đó được ờ, xuất phát từ nơi một vị bà la môn do tôn giả Upawana đi đến xin nước nóng cho Đức Phật thì nói đến cái tín ngưỡng bà la môn thì cái sinh hoạt quen thuộc trong các tín ngưỡng của họ là cúng tế mà hãy nói đến cúng tế là nói đến cái thần linh lễ phẩm thường là những thứ mang cái tính hình thức theo phong tục bài kinh này ghi lại một trường hợp hoàn toàn khác với hai điểm trên đối tượng cúng dường ở đây không phải là thần linh mà là đức phật với thân mình vật cúng dường thứ hai là nhu yếu để trị bệnh chứ không phải là cái lễ phẩm theo phong tục cũng là Môn là người hữu duyên hữu hạnh biết cho và biết hỏi điều nên hỏi từ sự cúng tế theo tín ngưỡng chuyển thành sự cúng dường thiết thực thiết thực đối với cả hai người cúng và người thọ người cúng và người thọ nhận những gì được ghi trong bài kinh này bài kinh ngắn này trở thành những sắc đặc thù trong dùng lịch sử văn hóa Phật giáo suốt hơn 2.500 năm qua. Đó là lời dẫn nhập cho bài kinh và xin mời ờ, phật tử mc đọc cho phần kinh văn sau đó chúng ta cùng thỉnh thượng tổ học tân giảng giải xin mời cô phúc lan nam mô bổn thầy Sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính triên Hoài Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài kinh ngày hôm nay. Và dạ, kính cảm ơn quý vị kinh văn tại sa vách thí bấy giờ đức thế tôn bị bệnh phong hàn tôn giả út bá va ná là thị giả ngài đức thế tôn nói với tôn giả út bá va ná này út bá va ná hãy tìm cho ta nước nóng thưa vân bạch thế tôn tôn giả út bá va ná vâng đáp Thế Tôn rồi đắp y và cầm y bát đi đến trú xứ của Bà La Môn Vá Tá. Sau khi đến đứng im lặng một bên. Bà La Môn Vá Tá thấy tôn giả Upavana đứng im lặng một bên, nói kệ ngôn. Đầu cạo đắp đại y, tôn giả đứng im lặng, ngài muốn gì, cần gì, đến đây để xin gì, Tôn giả đứng im lặng, trọc đầu choàng đại y. Ông muốn gì, cầu gì, ông đến để xin gì? Tôn giả bậc ứng cúng thiện thệ đang bị bệnh phong hàn phạm chí có nước nóng hãy cúng dường cho ngài ngài là bậc mâu ni thánh đức kính trọng bởi những bậc khả kính tôn vinh bởi những bậc đáng tôn vinh, đảnh lễ bởi những bậc đáng đảnh lễ. Chính vì Ngài tôi muốn xin nước nóng. Bà La Môn Devahita bảo người gánh nước nóng và một bình mật đường dâng cho tôn giả Upavana rồi tôn giả đi đến Thế Tôn, dâng nước nóng cho Thế Tôn tắm, sau đó pha mật đường với nước nóng dâng lên Thế Tôn. Nhờ vậy bệnh phong hàn của Thế Tôn được thuyên giảm. Không lâu sau đó, bà La Môn Đê Vá Hí Tá đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến nói những lời chào hỏi thân thiện và ngồi một bên, vị ấy nói lên kệ ngôn. Ở đâu nên cúng dường, cúng ở đâu phước lớn, cúng dường bằng cách nào được thành tựu viên mãn. Thế Tôn, ai biết được đời trước, biết cảnh giới khổ vui, đoạn tận sự tái sanh, mâu ni với thắng trí, cúng dường đúng theo Pháp, cúng dường tạo quả lớn, sự dân cúng như vậy chắc chắn được lợi lạc. Khi nghe được nghe vậy, bà La Môn Vá Hí Tá bạch với Thế Tôn, Thật vi diệu thai tôn giả Gô Tá Má, thật vi diệu thai tôn giả Gô Tá Má, diệu pháp được tôn giả Gô Tá Má hiển bài như người dựng đứng những gì ngã, bị ngã xuống, phơi bài những gì bị che kính, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem đèn sáng vào chỗ tâm tối, để những ai có mắt thấy được con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa, theo sớ giải, vì Đức Thế Tôn trước khi thành đạo đã thực hành khổ hạnh sáu năm dài, nên sau này thân Ngài thỉnh thoảng bị phong hàn trong tính lý của bà la môn giáo cũng như hầu hết tín ngưỡng dân gian sự cúng tế, cúng tế nhắm vào hình thức tế lễ trong lời dạy của đức phật thì sự cúng dường thực dụng đến những bậc đáng cúng dường là sự tế tự thù thắng hơn ba câu hỏi của ông bà la môn là nên cúng dường đối tượng nào cúng dường đến ai có quả phúc lớn cúng dường bằng cách nào để ý nguyện được đạt, được thành tụ viên mãn? Câu hỏi thứ ba được trả lời là cúng dường đúng pháp. Đúng pháp ở đây nên được hiểu là đối tượng là bậc giải thoát hay đang hướng cầu giải thoát vật thí là lễ phẩm phát sanh hợp đạo tâm thí là tác ý thanh tịnh <clears throat> chuyển dịch và biên soạn giáo trình tỳ kheo giác đẳng chúng con xin được thành tâm cung kính thỉnh đọc bài kệ thỉnh pháp sư hàng thiện tính mãi mê trần cảnh nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh rang não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc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 thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay nam mô bút tha giác Nam mô bút tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. À, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ à, Hòa Thượng tề Siêu, và Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, để được Tề Tri, để được Tề Đức, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ cái bài học hôm nay là học, bài học với cái tựa đề là xứng đáng cúng dường chúng ta cũng được nghe nhiều biết nhiều về cái sự cúng dường ở đây trong cái chuyện câu chuyện của ông bà la môn đề quá hí tá Ờ, một lần nọ khi mà đức thế tôn ngài à, định phong hoàng lúc bấy giờ à, ngài bảo à, tôn giả ông ba hoàn á đi tìm cái nước nóng cho ngài thì um, tôn giả Obawana là một cái vị uh, thị giả sau khi ờ, Đức Thế Tôn này chỉ dạy như vậy đó thì ờ, tôn giả Upawana đã đi đến nhà ông Bà La Môn ờ, Devahita thì đến đó thì ngài cũng chỉ đứng đó ngài không nói gì cho nên ông Bà La Môn mới nói rằng ngài cạo đầu đắp đại y rồi tôn giả đứng im lặng ngài muốn gì cần gì đến đây để xin gì à, tôn giả đứng im lặng trọc đầu chọn đại y ông muốn gì cầu gì à, ông đến đây xin gì thì khi ông bà la môn à, nói như vậy đó thì tôn giả à, ông bà qua ná đó <coughs> tôn giả ngài mới nói rằng là bậc ứng cúng thiện thể đang bị bệnh phong hàn phạm chí có nước nóng hãy cúng dường cho ngài ngài là bậc mâu ni thánh đức à, kính trọng bởi những bậc khả kính à, tôn vinh bởi những bậc đáng tôn vinh đảnh lễ bởi những bậc đáng đảnh lễ và chính ngài à, tôi muốn xin nước nước nóng thì à, qua cái câu chuyện đó đó chúng ta thấy rằng là tôn giả Uppawana à, ờ, uh, <coughs> đã đến xin nước nóng thì khi mà đến nhà của ông ờ, yêu cầu những cái cái lời mà xin nước nóng như vậy thì ông cho những cái người gia đình đó đem nước nóng ra và đồng thời là đem một cái hũ mật đường ra để cúng dường cho Đức Phật thì khi mà tôn giả Upawana ông bảo quả ná ngày à, đem về để ngày dâng cho đức phật à, cho đức phật tắm nước rồi à, nước nóng xong rồi lấy cái nước đường nước mật đường đó cho ngày uống thì có lẽ là thuyên giảm đau thì à, cái câu chuyện nó được nói rằng là theo cái uh, truyền thống mà chúng ta thấy rằng là đối với đạo Bà La Môn cũng vậy khi họ nói đến uh, cúng là phải là cúng tế hay là dựa vào dân gian dân gian thường đó là chúng ta thấy rằng ngay cả ở Việt Nam Dạ, kính thưa Thượng tọa, đạo tràng của chúng con vừa mới mất âm thanh của Ngài. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Ngài cầm mic trở lại. Dạ, chúng con xin được kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân cầm mic lại. Chúng con vừa mới mất âm thanh. Dạ, xin quý vị quan hỷ chờ trong giây lát à, có lẽ Thượng tọa Pháp Tân đang gặp trục trặc à, về kỹ thuật. Dạ, kính mong đạo tràng chờ đợi trong giây lát. Dạ, quý vị nghe lại chưa? à, cảm ơn cô Phong Lan vừa bị uh, rớt mạng dạ yeah. ở đây uh, trở lại với lại cái bài học hôm nay đó là khi nói rằng uh, là thường thường uh, người ta thường quan niệm đến cái việc cúng tế dân gian hay à, Việt Nam mình thì cũng có những cái tình trạng như vậy có những cái gì rất là phổ biến rất phổ biến ngoại trừ những cái người ờ, theo đạo Phật hay là những người theo ờ, những người Phật tử thì người ta còn nghĩ đến cái việc mà cúng dường Phật pháp tăng hay là cúng dường chư tăng còn phần lớn là khi mà người ta có cái chuyện hữu sự gì đó thí dụ như là người ta cầu cái này người ta xin cái nọ đó à, về tiền tài lợi lộc danh vọng sắc đẹp cho đến cái sự ước muốn gì mà người ta mong muốn để cho nó được thành tựu đấy thì người ta thường đi đến cúng tế à, thì cúng tế đó, đó liên quan tới cái à, tín ngưỡng của dân gian nào ông này bà kia chúa nọ nhiều lắm nha và đối với uh, truyền thống của đạo bà la môn thì uh, chúng ta thấy một điều đó là đạo bà la môn thì họ khi họ nói đến cúng là phải họ họ nói đến sự cúng tế thì đối với họ đó là à, quan niệm rất là nhiều thần linh và khi họ cúng tế thì có những cái vật phẩm lễ phẩm của họ họ cúng tế có những cái à, vật phẩm của họ đó nó mang cái tính gọi là sát hại để rồi họ cúng tế thần linh như thế à, đạo Phật á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta một điều đó là cúng tế cái gì được gọi là thiết thực nhất ở đây cái câu hỏi của ông bà la môn á nhà, dạ. câu hỏi của ông bà la môn như thế này ở đâu nên cúng ở đâu nên cúng dường à, ở đâu là nên cúng dường cúng dường ở đâu được phước lớn à, cúng dường bằng cách nào và được thành tựu viên mãn à, thì ở đây chúng ta thấy rằng là thường là nếu mà nói trong vân dân gian thì người ta cứ nghĩ là ờ, cầu xin thần linh đó một thần linh nào đó hay là bà chúa này bà chúa kia đó để ờ, cầu rồi khi mà họ được những điều đó thì họ nói rằng ở ờ, chính ông thần đó bà chúa kia ban cho họ rồi một thời gian sau đó thì họ sẽ tạ lễ họ đền ơn đáp lễ gì đấy. À. nhưng mà điều đó đó nó, nó, nó, nó không có ý nghĩa không có đúng ý nghĩa ở trong đạo Phật bởi vì à, ngay cả cái việc mà nếu chúng ta hiểu trong đạo Phật thì cái gì nó cũng liên quan đến nhân quả nó cũng liên quan đến nghiệp báo một khi mà mình à, mình mình tạo cái nhân thiện thì mình sẽ được cái quả vui Ờ, khi mà mình tạo cái nhân ác thì mình sẽ gặt lấy cái quả khổ cái nhân của nghiệp thiện thì sẽ có quả của cái nghiệp thiện đó là sự an lành à, cái nhân của nghiệp ác thì có quả của cái quả của nghiệp ác đó là đau khổ ờ, chúng ta biết như vậy và chúng ta sống trong cuộc đời này thì cũng không thoát khỏi cái việc mà nghiệp nó chi phối chúng ta à, trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thì ở đây đó khi mà nói rằng à, là thường đó chúng ta nói đến cúng dường à, cúng dường thường là ở trong Phật giáo của chúng ta Phật dạy cho chúng ta cũng nhiều cái bài kinh à, nhiều cái bài kinh à, nói về cái sự cúng dường à, nói về cái cách mà cúng dường à, khi mà chúng ta nói đến cúng dường đó, thì phải có cái cái đối tượng mà đối tượng ở đâu khác cái sự cúng dường ở đâu giống như ờ, quý vị thấy rằng là mình ờ, mình mình gieo cái hạt giống xuống đó thì ờ, trước tiên là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái miếng đất cái miếng đất đó nó có nó phải là tốt nó màu mỡ à, hoặc là nó có những cái điều kiện tốt nhất như là sự ẩm ướt rồi không khí ánh sáng tất cả những cái điều đó nó có hỗ trợ cho cái miếng đất đó khi chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó, thì cái hạt giống đó nó mới có thể là do cái miếng đất tốt đó đó cho nên là chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó, thì thì thì nó sẽ xanh sôi nảy nở rồi sau này nó sẽ là đơm qua kết trái nó sẽ là bội thu à, khi chúng ta à, gieo cái hạt giống xuống à, có cái miếng đất thì cái điều kiện ở đầu tiên đó là khi chúng ta nói ở đây cái trong cái bài kinh này là gọi là bậc nào đáng cúng dường thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật ngày dạy đó là ai biết được đời trước biết cảnh giới khổ vui đoàn tận sự tái sanh mâu ni với thắng trí cúng dường đúng theo pháp cúng dường tạo phước lớn sự dân cúng như vậy chắc chắn được lợi lớn à, được lợi lợi lạc thì khi mà mình nói đến cái đối tượng cái đối tượng hay là à, hoặc là cúng dường đối với ở đâu đó cái đối tượng thì trước tiên đó là thường thường đó chúng ta cũng biết đó là trong các cái bậc xuất gia người tu của chúng ta cũng nói riêng hay là các hàng cư sĩ cũng vậy nói chung á là khi mà mình à, mình muốn cúng dường thì à, thường là mình tìm đến với với tam bảo với tăng chúng yeah. tại sao chúng ta không không có phải là đi những cái cái cái cái đền này cái miễu kia hay thần linh nọ theo kiểu kiểu cúng tế của dân gian mà chúng ta cũng không phải theo trong cái tín ngưỡng của của của của, của đạo Bà La Môn mà chúng ta theo cái truyền thống uh, truyền thống đó đó uh, chúng ta thấy rằng nó hết sức là thiết thực ở trong cái điều mà chúng ta biết đó là ngày nay đó khi mà mình cúng dường Đức Phật à, mình chân bông hoa nhang đèn à, nhang chúng ta được xem như là vật thơm đi ừ, xem như cái gì mà thơm nhất để chúng ta cúng dường Phật à, cúng dường pháp cúng dường tăng à, hoặc là bông là những cái gì đẹp nhất hoa là những cái gì đẹp nhất chúng ta cúng dường đức phật à, cúng dường đức phật rồi đèn là ánh sáng á, là để chúng ta cúng dường đức phật à, chứ chúng ta không phải là cúng cho phật ăn cái này à, dùng cái kia không phải mà dùng cái này ăn cái kia đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là chưa tăng à, cúng dường cho chưa tăng bởi vì cái đó nó thiết thực à, trong khi là Phật á, thì chúng ta biết rằng ngài đã tịch diệt từ từ bao lâu rồi à, từ cả hơn 25 thế kỷ rồi à, thì chúng ta những cái gì chúng ta nghĩ là đẹp nhất thơm nhất sáng nhất để chúng ta cúng dường Đức Phật hay là cúng dường cho Tam Bảo nói chung Phật Pháp Tăng thì cái đó đó chúng ta thể hiện cái gì à, cũng có nghĩa là chúng ta chúng ta tạo cái phước lành bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài cũng có dạy cho chúng ta ở trong Kinh Tương ưng á, cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả ai giảng dạy chánh pháp vị ấy cho bất tử qua cái câu Phật ngôn đó, đó thì chúng ta thấy rằng à, Phật dạy cho chúng ta cho cái gì thì trước tiên đó là khi mà mình nói đến à, cúng dường cho cho cho những bậc mà mà ở đây đó là những bậc mà đã hoàn toàn giác ngộ hay là những bậc mà đang hướng đến cái đạo lộ giác ngộ ừ ngày nay đó thì ờ, chúng ta cũng biết đó là giáo pháp của Đức Phật đã trôi qua hơn 25 ờ, thế kỷ rồi cái việc mà thành đạo giác ngộ thành bậc thánh hay không đó thì ờ, chúng ta phan nói cái điều đó chắc chắn là một điều đó là cái giáo pháp của Đức Phật mang lại bởi lời dạy của Đức Phật đó thì những ai có cái duyên lành những ai có công phu đầy đủ dày dặn đó thì vị ấy sẽ được giác ngộ à, nhưng mà những người đang hướng đến giác ngộ giống như chúng ta nói là các cái bậc chư tăng cũng vậy à, chư tăng cũng vậy khi mà nói đến tăng á, thì ở đây đó là những bậc ừ, đang thanh tịnh hay là vẫn bậc đã thanh tịnh mình nói những bậc đã thanh tịnh là chỉ cho các bậc thánh à, chỉ cho các bậc thánh từ bậc thánh rồi đó là những người mà đang thanh tịnh mà ngày nay chúng ta biết là những người tu những người tu những bậc gọi là chư tăng à, là gọi là chư tăng tăng là một đoàn thể thanh tịnh à, đoàn thể thanh tịnh chúng ta có nói rằng là tăng là một đoàn thể thanh tịnh trong đó có những bậc đã và đang à, hướng đến giác ngộ và những người đang đang tu tập để trao dồi giới định tuệ hoặc là ừ, thực hiện cái đời sống của mình à, với cái sự thu thúc của chính mình à, tu tập của chính mình bởi thân khẩu ý như vậy đó là những bậc mà mình nói rằng những bậc đã thanh tịnh hay là những bậc đang thanh tịnh là chỉ cho chư tăng ừ, chưa tăng cho nên nếu mình mình nói đến các bậc thánh á, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng á, là bậc thánh á, Ờ, vào thời kỳ đức phật thì ờ, các ngài đã giác ngộ ngày nay thì ờ, có thể là có những bậc thánh nhưng mà với cái cái nhìn nhận cái nhìn nhận của chúng ta là những người phàm phu chúng ta chỉ biết là như vậy thôi nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể biết được đó là những vị mà đang hành cái lời dạy của Phật tức là thực hành giới định tuệ hay là những bậc phàm tăng à, những bậc phàm tăng cho nên khi mà mình gieo đến cái cái cái hạt giống đó, đó. À, mà cái yếu tố đầu tiên đó là chúng ta chọn cho chúng ta một cái miếng đất à, cái miếng đất quý vị biết rằng là ở trong cung kinh cúng dường phân biệt thí cả, thì đó là ở trong cái bài kinh đó ở trung bộ kinh á, thì à, có nêu ra 14 cái trường hợp từ cái việc mà một trường hợp là cúng dường có đức phật à, chứng minh rồi cúng dường lưỡng phái tăng có Đức Phật chứng minh hoặc là cúng dường đến Đức Phật hoặc là cúng dường đến đến đến đến đến những bậc A La Hán hay là những bậc A Na Hàm hay là những bậc Tư Đà Hàm hay là Tu Đà Quần hay là những bậc mà tiến đến đạo quả Tu Đà Quần hay là những bậc mà đã chứng thiền hoặc là những vị đắc giới à, hoặc là những vị mà mà có giới nhiều hoặc là những vị giới ít cho đến cho những cái loài sinh vật à, nào đó nó ăn thì cũng có phước nhưng mà từ ở một 11 cái trường 14 cái trường hợp đó đó chúng ta kể lên á thì ờ, cúng dường mà có có đức Phật lượng phái tăng đó. có hồi xưa có gọi là có tăng có ni đó thì ờ, có đức Phật chứng minh đó, thì cái phước nó lớn có thể nói là như vậy nhưng mà rồi đó thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng là sự cúng dường đến với tăng chúng là phước báo lớn cho nên khi mà cái yếu tố đầu tiên để chúng ta cúng dường thì đó là tăng chúng cái miếng ruộng mà chúng ta chuẩn bị trước à, miếng đất mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó thì quý thị mà lỡ như gieo cái hạt giống mà nó nó nó nó nó nó nó cằn cội nó không có sự uh, sự ẩm ướt rồi nó chai cằn nó thiếu đi những cái chất dưỡng tố để tạo nên cái cây nó tốt đó thì sau này mình gặt cái gặt cái uh, cái sản phẩm cái cái đồ mà mình làm ra đó thì nó cũng không được không có được trúng mùa ờ, cũng như vậy cho nên ở đây đó khi mà mình nói rằng cái đối tượng nào là à, cúng dường ở đâu à, cúng dường ở đâu rồi hoặc là cúng dường ở đâu là phước lớn thì ở đây đó quý vị biết rằng các cái bậc thanh tịnh à, cái đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là cái đối tượng để chúng ta chuẩn bị để chúng ta cúng dường đến với tăng chúng đến với tăng chúng mà điều đó đó chúng ta thấy rằng nó thiết thực giống như trong kinh Đức Phật ngài có nói rằng sự thí hợp thời À, sự thật ra là mình thấy hợp thời thì chừng nữa nó sẽ trổ quả những cái sự hợp thời cho chính trong kinh nói rằng là mình cúng dường cho vị tỳ kheo sắp ba à, bởi vì mình thấy nè khi chúng ta cúng dường đến những vị tỳ kheo sắp đi xa đó thì rõ ràng là là là vị đó sẽ chuẩn bị cho mình những cái phương tiện yeah, dạ, những cái phương tiện để chuẩn bị đi thay vì mình cúng cái gì đi nhưng mà đằng này mình cúng những cái phương tiện để cho vị tỳ kheo đó sắp đi xa bởi thật sự là những cái phương tiện đó là cần thiết cho vị tỳ kheo sắp sửa đi xa ví dụ như à, chúng ta biết rằng mình đi đâu cũng vậy mình cũng chuẩn bị cho những cái đồ cần thiết những cái phương tiện cần thiết tối thiểu à, cần và đủ để mà mình chuẩn bị cho một cái chuyến đi như vậy thì cũng vậy một vị tỳ kheo sắp sửa đi xa nếu mà mình biết được như vậy đó mình cúng dường đó là một trạng thái một cái cách cúng dường hợp thời đó nhà dạ, cúng dường hợp thời đó tại cái cái điều mà cần à, cần của một vị tỳ kheo đó hoặc là một vị tỳ kheo sắp ở phương xa mới vừa đến à, cũng là một trong những cái cách hợp thời à, tại sao vị tỳ kheo ở phương xa mới đến thì vị tỳ kheo cũng là một khách tăng thôi người ta cũng chân ướt chân ráo cũng không có rõ ở chỗ này như thế nào nhưng mà cái điều mà cần của một vị tỳ kheo đó nó cần á, là vị đó cần thiết cần cái gì để mà mình cúng dường giống như chúng ta thấy rằng là nhiều khi người ta bài lên cúng rồi kỹ nghĩ là có thần linh để mà mà mà mà, mà ăn cái đó hay là thọ dụng cái đó để mà uh, chúng ta được một cái sự phù hộ hay được cái sự gia hộ gì đó không có đối với đạo Phật ấy, thì chúng ta thiết thực nhất là chúng ta cúng dường được với tăng chúng bởi vì tăng chúng là những vị mà thọ dụng mà trong tăng chúng đó, cái gì sao mà Đức Phật ngài dạy rằng là là là là là là là cúng dường đến với tăng chúng là phước báo thù thắng à, là vì sao ở trong bao nhiêu vị tăng nếu chúng ta tác ý đó dù là một vị hay đến bốn vị hay là nhiều nhiều nhiều vị nữa khi chúng ta tác ý đến tăng chúng thì trong những vị đó, có những vị phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác có những vị phát nguyện trở thành bậc độc giác hay là có những vị phát nguyện trở thành bậc thinh văn giác trong những vị đó trong những vị tu đó tu hành đó sau này sẽ trở thành nếu một bậc giác ngộ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước nó lớn bởi vì chư tăng là những cái bậc mà quăng truyền Phật pháp chúng ta nhìn lại đó trong cái sự hộ trì tam bảo của người cư sĩ Phật tử cũng vậy cái cách mà chúng ta hộ trì thì hộ trì là gì chúng ta hộ bằng vật chất đó là sự cúng dường chúng ta bằng bằng những cái lễ phẩm bằng lễ phẩm nhưng mà có một cái sự hộ trì nữa nó là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật À, mà được cái sự truyền dạy từ nơi chư tăng chúng giống như chúng ta thấy các cái bậc tiền bối của chúng ta các cái bậc mà tổ đức của chúng ta các ngài à, sanh trước chúng ta rồi các ngài cũng tu tập rồi các ngài truyền dạy lại cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta được cái cái cái cái, cái Phật pháp như thế này chúng ta hiểu được Phật pháp như thế này chúng ta gìn giữ và tu học Phật pháp như thế này thì phải nói là nhờ các cái bậc tiền tiền bối nhờ cái bậc tiền bối như vậy thì cái chuyện mà nói truyền à, Phật pháp mà từ hơn hai mươi mấy à, hơn hai mươi mấy thế kỷ đó thì chúng ta thấy rằng qua các cái quốc gia các cái nền văn hóa khác nhau đạo Phật đi đến đâu đó thì nhờ cái sự gì nhờ cái sự cúng dường cái sự hộ trì của của của, của chúng ta trong đó có người cư sĩ thì cái hậu trì mà việc bằng những cái vật chất và hộ trì bằng những cái cái cái, cái sự thực hành của mình đó, nó rất là cao quý đặc biệt là cái sự thực hành bởi vì làm gì đi nữa thì ờ, Phật pháp được tồn tại thì có thể nói rằng từ chúng xuất gia à, cho đến à, ờ, súng chúng tại gia đó nếu được thực hành lời dạy của Phật thì chúng tôi nghĩ rằng có rất là cái điều nữa gọi là cúng hợp thời đó trong kinh có nói rằng là à, thí dụ như một vị tỳ kheo bệnh đi nhà dạ, một vị tỳ kheo bệnh chỉ tỳ kheo cơ bệnh thì cần những cái phương tiện thuốc men hay là vật dụng những cái gì đó của một vị tỳ kheo bệnh chúng ta hộ trì những cái lúc đó đó là những cái lúc hợp thời chứ bây giờ là là à, vị tỳ kheo đó bệnh là chúng ta có cúng dường thuốc à, thì nó cũng không có cũng không có cần lắm dạ à, khi mà vị tỳ kheo bệnh á, thì chúng ta cúng dường cho vị tỳ kheo bệnh đó những cái phương tiện những cái thuốc thang những cái phương tiện thuốc thang đó để hộ giúp cho cái vị đó đó là cái cách gọi là cúng hợp thời mà quý vị biết rằng là mình cúng hợp thời đó thì à, sau này là mình sẽ được có cái quả rất là cao quý nó hợp ví dụ như cái gì mà à, chúng ta cúng dược một vật, vật trân trọng vật quý à, thì chúng ta sẽ được một cái vật quý chúng ta cúng dường một cái hợp thời đó thì chừng nữa cái gì mà nó nó hoặc là chúng ta sớm cúng sớm nhất đó thì à, chúng ta sau này à, có cái quả đó là chúng ta được cái gì mà có phát minh ra sớm vật dụng gì đó phát minh ra sớm thì chúng ta được được được xài trước được sử dụng trước hay hoặc là cái gì mà nó có sớm nhất trái cây hay thực thức ăn thực phẩm thức ăn thức uống thì chúng ta sẽ được sớm nhất à, chúng ta sẽ được sớm nhất thì cái đó cũng là cái cách cách gọi là cúng hợp thời như vậy thì một vị tỳ kheo bệnh chúng ta cúng giường cũng là một cách hợp thời rồi vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong cái cách gọi là hợp thời tại vì đức phật có dạy như thế này đức phật ngày đó nói là các thầy tỳ kheo đó các thầy à, sống đời sống không có gia đình từ bỏ gia đình các thầy không có gia đình à, rồi các thầy các thầy xuất gia ở trong đời sống xuất gia này à, nếu mà à, các thầy không tự chăm sóc cho các thầy đó không chăm sóc cho các thầy với nhau thì ai chăm sóc cho các thầy cho nên chúng tôi thấy rằng cái hình ảnh của một cái vị mà uh, đức phật mà có một vị tỳ kheo mà bệnh mà lỡ lét đó thì đức phật tự tay chăm sóc cái vị tỳ kheo đó cũng là một trong những cái bài học để chúng ta bắt chước à, bắt chước để làm theo bởi vì Đức Phật Ngài làm những điều đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta thấy như vậy để chúng ta làm theo sự thật ra thì à, quý vị biết rằng á, các vị tỳ kheo thì sống mà một trong những cái pháp gọi là nương tựa đó thì trong đó có nương tựa vật thực đó, thì tùy thuộc vào những cái người à, những cái người mà mà mà đàn na tính thí tức là họ à, hộ độ cái gì đó thì mình sẽ à, sống bằng như thế đó và sự thật ra thì một vị tỳ kheo đúng nghĩa đó, thì mình không có làm những cái nghề nghiệp gì ở bên ngoài để tạo ra của cải vật chất à, mà là chỉ là những cái sự tu hành à, những cái việc hành trì à, giáo pháp của đức phật và tùy thuộc vào cái sự hộ độ của của những đàn na tính thí cho nên khi mà một vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong những cái khi mà một người cúng dường cho một vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong những cái gọi là hợp thời hợp thời cho nên khi mà mình cúng được những cái quả gì đó cái gì đó nó hợp thời thì chúng ta sẽ có những cái quả nó tương là hợp thời giống như là mình thấy là truyền thống của Phật giáo Nam truyền của chúng ta là buổi chiều đó là không có dùng rồi chúng ta đọc ở trong kinh bà Visakha ông cấp cô độc vậy hãm đi đến thăm Đức Phật cũng như là chư tăng hả đi buổi sáng thì cúng dường bằng vật thực à, mà buổi chiều thì à, bà chỉ đem theo nước thôi hay là ông cấp cô độc cũng vậy chỉ đem theo nước theo rất là nhiều rồi cúng dường cho chư tăng như vậy đó là cái cách gọi là cúng hợp thời à, rồi trong Phật giáo năm truyền chúng ta có một cái truyền thống là chúng ta cúng cái vật gì đó mà lục thuộc về thức ăn đó, thì thường thường là chúng ta không có thưa với chư tăng mà chúng ta chỉ nói với lại những người ở trong nhà bếp á, là ở ờ, ừ, cái điều đó cúng lại cho để ngày mai cúng dường cho chư tăng thì chúng tôi nghĩ cái truyền thống đó là một trong những cái truyền thống mà chúng ta biết luật để chúng ta cúng dường và cúng dường như vậy được gọi là cúng dường hợp thời chúng tôi trở lại đó thì cái đối tượng mà để mà mình cúng dường thì mình ở đây Đức Phật ngài nói rằng là những vị ai biết được đời trước biết được cảnh giới khổ ờ, biết được cảnh giới khổ đau à, tận dự à, đoạn tận à, sự tái sanh à, mâu ni thắng trí cúng dường bậc đúng theo pháp cúng dường tạo quả lớn sự dân cúng như vậy chắc chắn được lạc đất thì ở đây nó nói đến bậc thánh nhà yeah, nói đến bậc thánh bậc đã hoàn giải toàn giải thoát rồi thì chúng ta không nói ừ, như đức phật hay hoặc là chư vị tánh chúng ta không nói nhưng mà những người mà đang đang hướng đến con đường giác ngộ này nè mà Phật pháp này đó được tồn tại được được lưu truyền cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng đó, dù là trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm bao nhiêu cái eh, quốc gia Phật giáo đi đến đâu đó thì có cái sự có cái sự hỗ trì của những người cư sĩ à, đối với tăng chúng đối với tăng chúng cho nên khi chúng ta cúng dường đó, là chúng ta tìm đến cái đối tượng đó là tăng chúng còn cái vật phẩm của chúng ta đó cái yếu tố mà gọi là vật phẩm đó thì quý vị thấy rằng đó là như chúng ta biết rằng đó là thường đó là chúng ta biết rằng khi mà mình làm cái cái cái cái tài sản mà phát sanh đó thì cái tài sản đó mình phải nói là nó hợp nó hợp nó với công sức của mình Ờ, giống như trong kinh Phật nói đó là một người cư sĩ đó họ được có một cái hạnh phúc đó là họ tạo ra tài sản và tài sản đó là tài sản hợp pháp của họ à, về về về về nhân quả đó thì họ không có tạo những cái nghiệp bất thiện để có được cái cái cái cái lợi tức đó không phải có được những cái tài sản đó mà họ làm bằng cái cái công sức của họ họ tạo ra tài sản đó bằng những công sức của họ bằng trí tuệ bằng mồ hôi của họ bằng công sức của họ bỏ ra à, cho nên cái tài sản đó được gọi là tài sản hợp pháp cái người cư sĩ mà có được cái tài sản đó là tài sản hợp pháp còn nếu như mà mình mình mình lường gạt mình chiếm đoạt hoặc là cái này cái kia đó mình làm bằng những cái thứ nhất là mình vi phạm vào luật nhân quả à, và nghiệp báo cái thứ hai nữa là mình vi phạm đối với các cái luật pháp của xã hội à, thì cái người đó bất an lắm họ làm sao có đạt được cho nên ở đây đó khi nói đến cái tài sản đó, là bằng với cái công sức của mình ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người làm những cái nghề nghiệp khác nhau nhưng mà cái nghề gì thì nghề thì à, nghiệp gì việc gì thì việc à, nghề gì thì nghề nhưng mà rồi đó là bằng với cái công sức của mình cái nghề đó mà mình thu hoạch những tài sản chính đáng đó là bằng với cái công sức trí tuệ của mình bỏ ra rồi mình thu hoạch được những tài sản đó thì mình cảm thấy đó là sự an vui một phần mình giống như chúng ta tụng kinh đó, tăng là gì bậc đáng cúng dường thì ờ, có thể giải thích rằng là mình mình chiết ra một phần của cái việc thu nhập của mình mình cúng dường đến với chư tăng à, mình chiết ra một phần thay vì mình ăn à, cơm đó là ba chén mà mình nhìn lại một chén mình ăn hai chén còn lại một chén mình cúng dường à, với tăng chúng đó là cái sự nhường à, cái sự à, nhường nhịn của mình để mà mình cúng dường đến với tăng chúng tại vì sao mình tin ở nơi phước báo tin ở nơi nghiệp thiện quả của nghiệp thiện à, tất cả những việc đó cho nên khi mà mình cúng dường đến tăng chúng cái thức ăn và thức uống là cái thiết thực nhà dạ à, nãy chúng tôi có à, trích ở trong bài kinh đó, Phật dạy rằng là cho ăn là cho lực à, cho sức lực à, cho mặt là cho sắc đẹp cho xe là cho lạc cho đèn là cho mắt ai cho chỗ trú xứ vì ấy cho tất cả à, cho nên cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng á, là ngày xưa ở bên Ấn Độ người ta cất những cái tứ phương tăng đó à, những cái nơi phước xá đó, ở ngã ba đường ngã tư đường đó, để chư tăng đi các nơi rồi đi du phương các nơi hành đạo rồi đi lỡ đường mà ghé vô đó nghỉ ngơi đó à, cũng có những cái phương tiện và cái trong cái phương tiện của cái cái cái ngoài cái tăng xá hay là cái phước xá đó có cái chỗ để mà nghỉ ngơi đó thì có những cái phương tiện phụ thuộc theo uh, như là nước rồi những cái phương tiện giường nằm hay là cái gì đó à, là những cái phương tiện cần thiết à, khi mà mình mình mình mình giúp đỡ cho cái việc đó hay là mình cúng dường cho cái vật đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái phương tiện nó tương đối là đầy đủ nhưng mà ai giảng giải chánh pháp thì vị ấy sẽ cho bất tử thì cái gì chúng ta cúng dường à, cúng dường à, cúng dường vật phẩm này à, để tạo cái phước mà chúng ta biết rằng cúng dường cho đức phật thì nhiều cái quy lực lắm à, cái quy lực thì chúng ta sống trong sống trong đời này đó Ờ, chúng ta còn tái sinh luân hồi đó thì nhờ mình cúng dường cho Đức Phật có nhiều cái quy luật nhưng mà mình cúng dường cho pháp bảo đó, thì mình sẽ có nhiều cái trí tuệ cho nên cái hình thức đó đó mà ngày nay chúng ta thấy rằng nhiều khi có in kinh ấn tống đó thì mình nghe là mình quan hỷ mình cúng liền à, mình cúng in kinh ấn tống tùy theo cái khả năng của mình nhưng mà đó cũng là mình góp vô cái phần để mà mình in kinh ấn tống bởi vì cái sự thuyết giảng là truyền đạt Phật pháp truyền đạt Phật pháp cái sự mà in kinh nóng tống của những soạn giả dịch giả đó, dựa theo kinh điển lời dạy của Phật đó cũng là truyền dạy Phật pháp lưu truyền cho đến ngày sau này à, nói như vậy để cho chúng ta thấy mặc dù ngày nay đó cái à, đời sống nó phát triển rất là nhiều phát triển rất nhiều cái việc mà in kinh ấn tống chúng ta thấy rất là dễ dàng so với ngày trước à, cách đây khoảng 30 năm 20 năm 30 năm thì chúng ta thấy rất là khó rồi trước nữa thì cũng khó có những cái sự khó của nó nhưng mà rồi đó ngày nay thì in kinh rất ấn tống rất là dễ dàng hơn à, mà chính vì vậy đó nó mới có thể là lưu truyền và chúng ta nhìn lại ở trong khoảng ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy nè trong những cái thời điểm này đó là các ngôi chùa được ờ, xây dựng lên rất là khang trang đó cũng phản ảnh một thời mà chúng ta thấy rằng nó có đó cái sự phát triển về về hình thức về vật chất nhưng mà có cái gì có cái sự hộ độ của người đàn tính rồi ờ, có những cái lớp học dạy giáo lý dù là những cái lớp gia giáo ở tại chùa hay là những cái lớp những cái cái trường học ở các cái trường Phật học được đào tạo từ ở sơ cấp trung cấp cho đến à, à, đại học đó thì chúng ta thấy rằng cũng rất là nhiều à, và điều đó, để nói rằng là nhờ cái sự duy trì nhờ cái sự phát triển nhờ cái sự hộ độ của những người đàn tính và đặc biệt là có cái sự tu tập của chư tăng à, có cái tự sự tu tập của chư tăng rất là lớn cho nên khi mà mình cúng dường những cái vật phẩm đó thì uh, gọi là vật phẩm hợp pháp thì chúng ta tránh đi những cái, cái nghiệp gì đó bất thiện à, mà để có những cái phát sanh tài sản đó tránh đi những cái gì mà phạm pháp à, tránh đi những cái điều đó để rồi à, chúng ta cúng dường à, chúng tôi thấy rằng là ở Phật giáo nam truyền của chúng ta đó cái việc mà cúng dường chúng ta cũng đầy đủ tam tư và đầy đủ thân khẩu ý nghiệp thiện trong khi à, Phật giáo báo truyền đó, chúng tôi nghĩ rằng là họ có dài cái điều có nhiều khi họ uh, cúng dường cái vật đó họ khiêng vô trong chùa để để để đó thôi chứ họ cũng không nói gì à, họ không nói gì hoặc có khi chỉ nói thôi à, cùng lắm là họ cũng nói vài điều hoặc có khi thì họ cũng có có khi thì họ cũng đầy đủ cái vật là à, trao tận tay rồi là là nói những cái lời tác pháp à, cúng dường rồi có khi là họ đem cái vật phẩm đó nhưng mà có khi phần lớn ở trong cái cái cái cái cái, cái dân gian ấy, cái người nào đó uh, họ chưa có được uh, hướng dẫn một cách kỹ lưỡng đấy cho nên là họ khi nhiều khi họ họ họ họ họ, họ khiêng cái vật đó vô trong chùa họ trinh sắt cái vật đó vô chùa họ để là họ nói là họ cúng dường rồi nhưng mà đối với Phật giáo Nam truyền ấy, thì chúng ta thấy rằng ngoại trừ những cái vật gì mà nó quá sức nặng trong luật tạng ấy, thì chúng ta chỉ nói những lời tác bạch là được à, nhưng mà phần lớn là những cái gì mà trong cái phạm vi mà cái phân giác của của người đó thì chúng ta có đầy đủ thân nghiệp thiện khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện thân nghiệp thiện là chúng ta tự tay dân khẩu nghiệp thiện là chúng ta nói những cái lời tác trình à, để chúng à, giống như mình nói là con xin cúng dường này đến với chư tăng hay là cúng dường này đến với tam bảo hay gì đó thì mình đã có cái khẩu nghiệp thiện rồi mình cũng có cái ý nghiệp thiện là mình có những cái cái cái cái cái, cái tâm à, có những cái niềm tin có những sự tác ý để rồi mình sẽ à, nghĩ rằng à, cái việc mà mình cúng dường đây là thứ nhất á, là mình hậu độ tam bảo cái thứ hai nữa đó là mình làm cho cái tâm của mình nó được ờ, nó được dơi đi những cái cái cái phiền não những cái bợn nhơ những cái sự cấu quế của phiền não để rồi ờ, chúng ta à, hướng đến cái đạo lộ giải thoát đạo lộ giải thoát thì chúng tôi nghĩ rằng à, mình có những sự tác ý như vậy có những sự tác ý như vậy khi mà mình cúng dường vật gì đó thì rõ ràng là à, trong cái việc mà chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy trong bài kinh này đó đó là sự thiết thực đó là sự thiết thực thiết thực một điều đó là người ta cần cái gì à, thì à, mình sẽ cúng những điều đó ở đây đó thì có một điều đó là à, có thể nói là những cái điều thí mà chúng ta gọi là phi chân nhân hay là phi hiện trí đó thì chúng ta không nói đi nhưng mà cái gì mà bởi vì y mặt rồi vật thực rồi cốc liêu hoặc là thuốc chữa bệnh thì bốn cái món vật dụng mà chúng ta thấy rằng chư tăng thường dùng gọi là tứ vật dụng đó thì chư tăng thường dùng theo luật tạng thì cái đó là cái cái cái, cái nhu cầu à, cái nhu cầu tối thiểu cái nhu cầu mà cần và đủ cho một đời sống của chư tăng bởi vì chúng ta sống thì không thể thiếu vật thực chúng ta sống thì cũng không thể nào thiếu y để chúng ta bận à, mà bận y thì cần phải tưởng thọ dụng vật thực thì cũng phải quán tưởng Phật dạy vị tỳ kheo là như vậy rồi cốc leo ở phải có che nắng che mưa à, nó hư thì phải sửa thì cái điều đó nó hết sức là tự nhiên rồi khi mà bệnh à, bệnh á thì cần có thuốc thang à, cần có thuốc để chữa bệnh thì chúng tôi nghĩ rằng bốn cái món vật dụng đó của chư tăng là cái món thiết yếu à, thiết yếu và cần và đủ cho một cái đời sống của một vị tăng sĩ cho nên khi mà mình dân cúng thì ngoài cái vật mà dân cúng hợp pháp của mình thì trong đó có cái tâm lý à, bởi vì người phật tử là ở đây đó là khi mà mình mình tác ý nha à, mình tác ý mình nghĩ là cái việc có những người tác ý cái việc cúng dường này là hộ độ tam bảo hộ độ chư tăng à, đơn giản như vậy rồi còn có những người thì nghĩ rằng ở ờ, với cái phước thiện này mình làm đó cái cái việc thiện này mình làm á, thì chắc chắn được cái quả lành được cái quả thiện quả lành ở trong đời sống nó không sớm thì muộn bởi vì à, chúng ta biết rằng à, đối với các bậc mà hoàn toàn thanh tịnh thì nhiều khi nó phải có nhiều hội đủ nhiều cái yếu tố giống như chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói rằng à, mình cúng dường được một vị mà à, vừa xả thiền diệt đó thiền diệt thọ tưởng định đó, thì cái phước nó có thể trổ ra liền đặc biệt là trong cái tâm của mình À, khi mà mình nghĩ những cái điều thiện à, trong như diệu pháp gọi là tâm thiện hữu trợ hay là tâm thiện, vô trợ tâm thiện hợp trí hay là tâm thiện ly trí à, mặc dù là cũng là tâm thiện nhưng mà tâm thiện ly trí à, ly trí ở đây đó có thể rằng à, à do mình không nghĩ đến những cái cái quả lành của nó à, mình à, không nghĩ đến những cái sự mà À, thiết thực của cái đời sống hoặc là mình cúng dường để được cái sự thanh tịnh từ nội tâm à, như vậy thì khi mà mình mình cúng dường với cái tâm vô trợ à, tức là cái tâm mà à, khi chúng ta nghĩ điều đó là điều thiện đó thì cái cái cái cái khi mà chúng ta nghĩ điều đó là điều thiện thì chúng ta thực hiện liền chúng ta không phải là đắn đo suy nghĩ và dai dứt nhiều lần rồi chúng ta mới thực hiện À, cái đó là nó có thể là trợ bằng cái cái cái sự mà tác động bằng với cái tâm lý của mình do vậy đó thì cái tác động bằng với cái tâm lý đó thì nó sẽ trổ quả chậm hơn hay hoặc là nó nhỏ hơn à, nó thấp hơn nó kém hơn nhưng mà nếu chúng ta ờ, làm với cái tâm mà mà mà, mà vô trợ đó thì chúng ta nghĩ điều này là điều thiện thì chúng ta thực hiện liền đó là cái tâm nó không có tác động bởi vì cái cái tác động bằng cái việc mà hỗ trợ nhiều à, cho nên là cái quả nó cũng lớn hơn hoặc là có khi có người làm điều thiện á, thì à, thấy người ta làm thì mình làm thôi à, chứ cũng không nghĩ sâu xa gì hơn à, cũng không nghĩ đến cái phước báo hay là cái gì à, thấy người thân đi làm hay thấy người à, người bạn của mình đi làm rồi cái mình đi làm theo vậy thôi làm cho nó vui vậy thôi chung với phong trào với người ta thấy người ta làm thì mình làm chứ còn nhiều khi mình cũng không có hiểu cái gì đó thấy người ta đi làm hoặc là nhiều khi người ta mới năn nỉ ý ôi rồi đó mới bắt đầu đi đi đi làm cái việc thiện à. à, thì chúng tôi nghĩ rằng á, là với một cái người Phật tử, cái người tu Phật chân chánh thì chúng ta nghĩ rằng là cái cái phước thiện mà chúng ta làm á, chúng ta tránh đi cái tình trạng mà tác động bởi cái cái tâm lý, à, tránh đi cái tác động bởi lời nói, Ờ, có ai xúi dục khuyến giải mình ờ, nhiều thì mình mới làm à, hoặc là um, có ai làm việc gì đó hoặc là xúi dục lôi kéo gì đó thì mình mới làm thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó đó là chúng ta tránh đi à, tránh đi những cái cái gọi là tác động bằng tâm lý hay là tác động bằng cái lời nói hoặc là tác động bằng cái hành động lôi kéo hay là xúi dục gì đó à, chúng ta tránh đi mặc dù chúng ta làm thiện nè Chúng tôi nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của ông bà La Môn mà à, hai vợ chồng có một cái khố đó. Yeah. Dạ. Và ông ta nghe cái thời Pháp của Đức Phật. Ban đầu thì ông ta suy nghĩ là mới bắt đầu vô nghe thì ông ta quan hỷ quá. Ông ta muốn cúng dường cái khố đó cho Đức Phật. À. Rồi à, ông ta cứ suy nghĩ suy nghĩ hoài. Cuối thời Pháp thì ông ta mới mới có thể rằng rằng rằng à, cúng dường cái cái cái cái, cái tấm tròn đã được tức là cái cố đó được à, và khi mà ông ta tung cái khố đó lên ông ta nói ông ta cúng dường cái cái cái khố này cho đức phật ấy, thì ông ta nói là ông ta đã chiến thắng chiến thắng với cái nội lòng của ông à, cái cái tâm của ông mà à, đắn đo suy nghĩ dằn vặt từ đầu thời pháp cho đến cuối thời pháp ông ta mới quyết định để mà cúng dường cái khố đó thì sau khi mà đức vua ba sen na đí đó ba tư nặc nghe ông ta nói như vậy đó thì à, đức vua mới hỏi rằng ông chiến thắng cái gì thì ông à, à, à, à, cái người đàn ông này đó mới trả lời là chiến thắng với cái nội lòng của ông thì đức vua nghe như vậy đức vua thay không rất là quan hỷ à, đức vua ban cho nhiều lụa là à, tức là nhiều vải quý đó nhiều cái vải quý để mà à, ông ta sử dụng rồi ban cho ông ta rất là nhiều tiền rồi ban cho ông ta một cái chức quan nho nhỏ để mà thu thuế để mà hai vợ chồng ông ta sống mặc dù là à, trước đây hai, hai vợ chồng rất là nghèo à, có một cái khố duy nhất thôi thì Đức Phật Ngài nói nếu mà ông ta mà suy nghĩ từ đầu đó đầu thời Pháp ông ta đã cúng dường cái khố đó thì có lẽ là quả phước nó còn thù thắng hơn là à, để mà ông ta phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần cuối thời pháp ông ta mới thực hiện cúng dường cái điều đó nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái cái việc mà khi mà chúng ta làm cái điều gì đó chúng ta nghĩ rằng mình bố thí hay là mình cúng dường để thứ nhất là mình hậu trì tam bảo đi hậu trì tam bảo đi để sao bởi vì những vị chư tăng đây tu hành trong tương lai những vị này có những vị thành phật độc giác có vị thành phật uh, thinh văn giác có vị thành toàn giác rồi nhờ như vậy phật pháp được lưu truyền à, mình có cái sự hộ độ của chư tăng như vậy là cái sự hộ độ để lưu truyền mà cái gì nó phước là phước thù thắng là do cái sự lưu truyền phật pháp đó ừ. ngày nay chúng ta biết được phật pháp chúng ta biết tránh ác làm thiện chúng ta biết phương pháp để làm cho an tịnh nội tâm ờ, thanh lọc phiền não thì chúng tôi nghĩ rằng nhờ mình am hiểu lời, lời dạy của Đức Phật và mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn và nhờ đó nó mới lúc tới đời sau hết tới đời mình rồi và sẽ tới đời sau cái điều thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta tác ý cúng dường đó là chúng ta tránh đi cái chuyện mà buồn vui giận hơn thua gì ở đây à, tránh đi những cái điều đó không phải vì thương vì quý ở đây vì giận ở đây mà là à, chúng ta tránh đi những cái điều đó để rồi cái tâm của chúng ta đó nghĩ ra những cái sự thí của mình đó, để làm một cái sự trang nghiêm từ nội tâm mình tức là mình thí để làm sao dứt bỏ những cái sự bận nhơ ở trong lòng của mình yeah. Dạ. bợn nhơ ở trong lòng của mình mình nghĩ rằng uh, chúng ta bị luân hồi đó là do tham sân si phiền não nó rất là nhiều bây giờ đó là mình muốn được dứt được lưng hồi thì chúng ta chỉ có dứt được phiền não mà thôi dứt cấu quế mà thôi nếu chúng ta không dứt được cấu quế thì chúng ta không được giải thoát như vậy cho nên ừ, là cái việc mà thí đó cúng dường đó thì cái khi mà nói đến cái tâm lý của mình à, nói đến cái tâm lý của mình thì trước khi mình làm mình đã có tác ý khéo thanh tịnh à, rồi đang khi mà mình làm á, thì mình cũng phải có cái tác ý thanh tịnh à, đừng tránh đi những cái sự phiền muộn tham sân si giận dữ gì đó đừng hơn đừng thua gì đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy là bố thí cúng dường là để hậu trì tam bảo bố thí cúng dường là để chúng ta trang nghiêm cái tâm của mình tức là mình dứt sạch những phiền não để mà mình tu tập để đạt được cái sự giải thoát mà tôi à, đó là như vậy à, rồi à, vì sao mà khi cái người tu của chúng ta khi nghĩ đến cái việc cúng dường đó thì chúng ta thường tác ý cúng dường đến với tăng chúng yeah, dạ, tác ý đến với tăng chúng tìm đến với tăng chúng mà chúng ta không nghĩ rằng uh, sự cúng tế này cho cho này cho kia cho thần linh này cho thần linh nọ tất cả những cái gì đó thì chúng tôi nghĩ rằng à, cũng nương tựa ở nơi cái phước bởi vì Phật dạy đó là tất cả chúng sanh đều nương tựa ở nơi cái phước à, nương, nương tựa ở nơi cái phước cho nên à, dù như thế nào đi nữa thì à, chúng ta cúng dường đến với tăng chúng sự cúng dường đó với cái sự tác ý của mình khéo tác ý của mình bởi với cái tâm chân chánh với cái vật thí của mình được tốt đẹp thanh tịnh và với cái đối tượng mà mình cúng dường đó là tăng chúng đó là tăng chúng và khi mà mình cúng dường hợp thời à, cái yếu tố hợp thời hợp trí đó, đó thì nó sẽ cho cái quả rất là lớn mà rất là mau đặc biệt là những bậc mà được thanh tịnh thì chúng ta được cúng dường những các bậc đó thì uh, chúng ta được cái phước rất là lớn quả nó có thể trổ ra liền ở trong đời sống hiện tại ừ, nhưng mà nói như vậy đó thì nó cũng phải hội đủ nhiều cái yếu tố từ cái tâm lý của mình à, rồi từ cái vật thí của mình từ cái đối tượng thí của mình thì cái việc đó nó mới thành tựu được một cách viên mãn thì chúng tôi xin à, chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong nội dung của cái bài học hôm nay nói đến sự cúng dường thì à, qua cái bài học hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu bây giờ thì à, xin được dứt lời ở đây à, dành thời gian còn lại để à, chư tăng thảo luận thêm để chúng ta hiểu sâu rộng thêm trước khi dứt lời thì à, chúng con à, kính chúc chư tôn đức à, thân tâm an lạc à, chúng tôi à, kính chúc quý cô tu nữ quý phật tử luôn được sự an vui tiến qua nam mô bút tha gia sa thú kính trưng à, từ tòa pháp uh, tân rất nhiều uh, quý vị chúng tôi đang ở ngoài ờ, bên, bên hòa thượng tuệ siêu không biết hòa thượng có có ở trước máy không nếu hòa thượng tuệ siêu nghe được kính thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên dạ một lần nữa dạ vâng bên hòa thượng tuệ siêu à, hòa thượng là người viết cái quyển luật cư sĩ và có nhiều phần tử đó họ quan niệm rằng mình uh, đi chùa mình cứ cúng dường thôi và dạ, cúng dường mình phát tâm như vậy tốt rồi nhưng mà uh, ờ, mình hòa thượng một người phật tử uh, khi mà cúng dường đó có cần biết cái nghi thức có cần biết cúng dường như thế nào là học đạo hay không và hòa thượng khoa nghĩ hòa thượng nói thêm là cúng dường như thế nào gọi là học đạo và dạ, uh, ờ, là là học uh, theo lời phật dạy xin uh, kính thỉnh hòa thượng yeah. Dạ. Anh vô cái thầy kính từ đức kính thưa quý vị vấn đề à, cúng dường hợp đạo của một người cư sĩ không phải à, chỉ nói một khía cạnh là đủ và chúng ta phải nói nhiều khía cạnh nếu mà cũng dường hợp nợ mà nói theo lực ti khác mà nói theo cái à, tâm lý nó khác mà học đạo mình đối theo cái thức của người trí được khác trước hết là chúng ta nói vấn đề người phật tử cúng dường tăng mà cúng dường hợp đạo đó thì nó có nhiều vấn đề những cái gì mà nhu cầu thiết yếu cho đời sống xuất gia thì người phật tử cũng dường cái đó gọi là cũng dường hợp đạo những vấn đề thiết yếu những cái vật những cái nhu cầu thiết yếu như là Info, Chivara, vật thực bên Bindapata, sàng tọa hay là trú xíu Senasana và thuốc trị bệnh như là nó bách chi dập phì sẽ chắc Rồi nữa trong cái sự cúng dường hợp đạo đó nó còn tùy theo cái gì mà Đức Phật Ngài cho phép theo thời thí dụ như những cái thức ăn nào mà Đức Phật Ngài chỉ cho phép dùng trong buổi sáng thì buổi chiều thì nó không có hợp đạo đức phật là cho phép trong một ngày chỉ một ngày thôi nhưng mà cái vật thực đó được đem cúng dường trong nhiều ngày thì như vậy không học đạo những gì mà đức phật là cho phép giao spa tức là trong một tuần lễ mà để quá tuần lễ đó thì không có hợp đạo quá con thí dụ như y tấm mưa đức phật và phải cho phép chư tăng thọ nhận từ 16 tháng năm âm lịch cho đến 10 đến 15 tháng 6 âm lịch trong 30 ngày đó là các vị tỳ kheo được phép thọ nhận y tấm mưa nhưng mà phật tử cúng dường sớm hơn hoặc là trễ hơn tức là ngày 16 tháng 6 âm lịch chưa tăng nhập hạ rồi mà phật tử bây giờ như ngày hôm nay mà đem đến để cúng dường dưới tấm mưa là là không hợp lẽ đạo không hợp đạo cũng như cái thứ ná quý vị đức phật là cho phép họ y cái thứ ná là sau khi chư tăng ra hạ rằm tháng 9 thì ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 âm lịch gọi là có tất cả Punami tức là qua tháng 9 âm lịch đó cho đến ờ, tháng 10 ở trong 30 ngày đó thì thọ nhận y cái thế na được thì nếu mà sớm hơn hoặc trễ hơn thì cái đó không gọi là y cái thế na mà nếu mà gọi là cúng dường cái thứ đó trong thời gian khác hơn 30 ngày đó sớm hơn hoặc trễ hơn thì như vậy nó không có hợp đạo y phục và cúng dường thông thường đó những cái ngày thường cúng vải hoặc là cúng gì đó thì chỉ gọi là akalachivaram y ngoại thời mà thôi nên ở đây đó chúng ta cần phải phật tử chúng ta cần phải học luật và phải biết cái cách như vậy rồi à, bây giờ chúng ta nói đến cái khía cạnh mà học đạo theo cái tâm lý thí dụ như bây giờ chúng ta nên biết rằng là khi mà chúng ta cúng dường là chúng ta cúng dường bằng cái một gọi là đối tượng phải là tăng gọi là khách savati là thành tựu đối thứ hai nữa gọi là đây dhamma samati tức là thành tựu những lễ phẩm như là những cái lễ phẩm đó là hợp theo lễ đạo đưa vô hợp theo lễ đạo chúng ta sát sanh một con vật giết một con vật để làm thức ăn để cúng dường để tăng thì như vậy là không hợp lẽ đạo chúng ta đi trộm cắp cái gì đó rồi chúng ta đem vào chùa chúng ta cúng dường chưa tăng cái đó là cúng dường không hợp theo lễ đạo không hợp theo lễ đạo cho nên những cái vấn đề này chúng ta phải biết là đây danh tham masabati rồi à, chetana samadhi là chúng ta phải trong lúc mà chúng ta cúng dường chư tăng hợp hợp đạo đó để phước báo nhiều là chúng ta phải thành tựu về tâm tư tức tư tiền bút bất chetana là phải có sự suy nghĩ trước khi làm Bujana Chetana là suy nghĩ đang khi làm và Aparapara Chetana tức là có cái sự suy nghĩ đến nhớ đến suy tư đến sau khi đã làm xong thì như vậy thì phải có đầy đủ tâm tư trong cái lúc đó thì như vậy chúng ta cái tâm lý dường và cái sự cúng dường chúng ta như vậy thì hợp lên theo lẽ đạo còn nếu mà chúng ta nói hợp lẽ đạo theo cái cách mà của bậc để tạo cái phước báo đó để tạo cái công đức về sau này thì à, ở đây đó chúng ta có những vấn đề như là Đức Phật này dạy rằng Sakachanda Năng Đề Tí là người à, trí khi mà cúng dường đến tăng là cúng dường bằng cái sự bằng cái thái độ cung kính chứ không phải là cái thái độ thờ ơ hay là à, cho tính cách là miệt thị phải có thái độ cung kính thứ hai nữa là sắp thai á đa năng đi tí là cho bằng cái niềm tin chúng tôi cúng dường đến tăng là cúng dường bằng cái lòng tin tin lý nhân quả à, tin đức tin trên tam bảo thì chúng ta mới làm phước cũng dường như vậy gọi là học đạo theo cái cách của bậc trí kali nó đa năng đề trí là cũng dường chúng ta cũng vừa học thời đúng lúc thì như vậy cũng được học đạo vị tỳ kheo ở xa mới đến chúng ta cũng vừa gọi là học thời vị tỳ kheo sắp đi xa chúng ta cũng vừa gọi là học thời vị tỳ kheo bệnh đang lúc bệnh chúng tôi cúng dường là hợp thời vì tỳ kheo lưu bệnh chúng tôi cúng dường cho vị đó là hợp thời trái cây đầu mùa bánh trái đầu mùa chúng ta cúng dường là cúng dường hợp thời cái thời gian quy định mà đức phật là cho phép chưa tăng được thọ dụng chúng ta cúng dường ngay lúc đó rồi cúng dường hợp thời cúng dường y tá mưa hợp thời cúng dường cái thính á hợp thời chúng vân thì như vậy vừa gọi là cúng dường hợp thời Sahatha đa năng đế tí là cúng dường tự tay mình tại sao ở trong luật Đức Phật này à, chế các vị tỳ kheo không nên ăn những cái gì mà chưa có dân tự tay ngoại trừ anh Anyatra Dantabuna uống thư căn ngoại trừ nước trắng và tâm sữa răng là không có cần cúng tự tay cứ sắp đặt cái hộp tâm sữa răng để đó ly nước trắng rót để đó hoặc là để ở trong một cái cái phích cái phiểu cái phích nước suối nước trắng đó chư tăng tự ăn xong rồi tự đến đó mà rót uống khỏi dân tự tay cái đó nhưng mà những cái thực phẩm những cái thức uống mà pha chế nước cam hay là nước trái cây hoặc là sữa vân vân là chúng ta phải phải dân cúng tự tay sa tha đa năng đề tí còn kỹ hơn nữa là khi mình cúng dường chư tăng không phải đi đến dịnh dịnh đó chúng ta đến chúng ta dịnh cái bàn hay chúng ta dịch cái mâm như vậy là để chế cái đó ngày hòa thượng thì sẽ ngày gọi là chế thì chế đúc ra là phải chúng ta phải bưng cái mâm lên mà cái khoảng trống từ cái đáy mâm mà cho đến cái mặt bàn đó một con chim con ờ, chim xe xẻ mà nó nó bay ngang ở phía dưới được đó thì cái đó là cái khoảng trống đó là chúng ta cũng vừa <laughs> học đạo thưa quý vị học mấy cái này rồi <laughs> các phật tử chúng ta là là cảm thấy nhao ngán vô cùng nếu như mà chúng ta muốn <laughs> muốn muốn làm phước muốn cúng dường mà gọi là cúng dường học đạo đó thì mấy cái đó <laughs> chúng ta chắc có lẽ nói xung các phật tử chúng ta nói đến cái luật cư sĩ thì các phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng là khó quá rồi một cái nữa là cúng dường mà hợp lễ đạo cúng dường hợp đạo là chúng ta cúng dường cái vật mới trọng có nghĩa là không phải là cái cái đồ đem quăng bỏ anh lắp vào thăng đa năng đề tí có nghĩa là người phật tử chúng ta nên học theo cái gương của một vị cư sĩ thời đức phật đó. ông cư sĩ đó đó khi ông thỉnh đức phật đến nhà ông cúng dường cho ngài cơm gạo lúa sa ly nấu ra đó gạo lúa sa ly ông nói bạch thế tôn đây là gạo lúa sa ly mà ở nhà con chính con đang dùng cho nên con đem cúng dường đến đức thế tôn rồi cúng dường cho ngài cái tọa cụ bằng gia cừu ông ta đang ông ta cũng đang xài cái thứ lợi tốt đó, đó ông ta cũng dường đức phật cho nên đó, những cái gì mà chúng ta còn tốt mà chúng ta cảm thấy quý chúng ta đang cúng dường chưa tăng thì cái đó là để đạo còn cái gì mà chúng ta bỏ đi rồi chúng ta nghĩ chúng ta không xài nữa chúng ta đem cúng dường tăng thì như vậy giống như chúng ta bố thí cho những kẻ nghèo khổ thì cái này không gọi là cúng dường học thời đó không cúng dường học đại đạo chúng ta phải nhớ cái điều đó nhưng mà đối với người phật tử chúng ta đó là có một cái điều quan trọng là hàng cầm mình á à cầm mình á đi thì cô nên là ngày tí tức là chúng ta cúng dường chúng ta có cái sự ờ, chúng ta có nhìn về tương lai chúng ta có nhìn về tương lai tức là chúng ta không phải ta gặp đâu cũng cha chúng ta cúng dường ừ, cho có thờ ơ rồi chúng ta bỏ qua mà chúng ta phải nghĩ đến cái quả tương lai của mình như thế nào thế nào nguyện giải thoát hồi xưa đó ở trong kinh bổn sanh có ghi lại đức phật ngài có kể lại câu chuyện những chúng sinh trong hiện tại này mà có duyên lành đắc đạo quả giải thoát với ngài đó là do trong đời quá khứ mỗi lần mà đặt bát hay cúng dường cho đức phật độc giác thì họ đều nghĩ đến tương lai bạch ngài xin ngài họ nhận lễ phẩm cúng dường này cơm này mật ong này nguyện cho con trong tương lai sẽ đắc được những pháp mà ngài đã chứng vậy đó người ta nghĩ đến tương lai người ta cũng dự cho nên chúng ta có cái cách để mà chúng ta mà suy nghĩ làm sao trong cái sự cúng dường chúng ta đừng có đừng có bỏ qua dầu cho cái lễ phẩm của chúng ta một cái trái chuối một cái bánh đừng giản thôi nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đến tương lai quan trọng nhất là chúng ta nghĩ rằng cái sự xả tài này cái sự làm phước này nó sẽ là tư cụ cho tâm gọi là chitta parikara là vật trang điểm cho tâm chitta lankara thì chúng ta nghĩ đến như vậy đó chúng ta làm phước thì như vậy đừng gọi là làm phước hợp thời y làm phước hợp lẽ đạo thì tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó thì các phật tử chúng ta phải học để biết khi mà chúng ta cúng dường tâm bảo đó thì ờ, chúng ta cần phải biết những cách như vậy cho nên ở đây đó chỉ có cái vị tu đường quần cư sĩ tu đường quần là những vị đó họ cúng dường đến tam bảo họ cúng dường ừ, hợp hợp lễ đạo chúng ta phải theo cái gương đó còn như chúng ta còn phạm phu chúng ta chưa biết thì chúng ta phải học cái cách thức để mà chúng ta mỗi khi mà chúng ta làm phước làm sao để cho nó được vẹn toàn nó mới phát sinh cái phước báo đầy đủ cho chúng ta và quý vị nên nhớ rằng hãy mà chúng ta cũng vừa đến dồn cho một vị tỳ kheo nhưng mà chúng nên ý cũng vừa đến cho tăng vì như vậy chúng ta tác ý như thế được gọi là gọi là sang thích các đa năng là bố thí chúng ta cúng dường cho cho tập thể thí còn khi mà chúng ta cúng dường mà chúng ta lựa mặt ra lựa mặt cái vị tỳ kheo này thân quen với mình mình có thiện cảm thì mình cúng dường thì gọi là cúng dường nhưng mà thật sự ra cái đó gọi là bút đa năng tức là cá nhân tuyển thí thì cái điều này nó sẽ làm cho cái phước báo của chúng ta kém đi cho nên ờ, chúng ta phải học xưa kia mà di mẫu của tâm y tự tay ở ờ, trồng cây vải thu hoạch bông vải xe thành chỉ tự tay dệt thành vải rồi giặt rồi mai nhuộm thành may thành bộ y cà sa nhuộm màu vàng chói đem cúng dường đến đức phật thì đức phật đã biết rõ là bà cá nhân tuyển thí cho nên đức thế tôn ngài muốn cho bà được cái công đức nhiều ngài bảo rằng hãy cúng dường đến tăng phước báo nhiều hơn rồi à, bà mới cúng dường tuần tự ngài xá lợi phất ngài một ly ngài anuruddha ngài ananda vị nào cũng từ chối từ chối không có nhận đã đủ tam bi tam bi cuối cùng thì cúng dường cho tỳ kheo achita và vị tỳ kheo đó là đường đức phật là thọ ký sau này sẽ là thành đức phật nước tây giá đó. thì bà nghe vậy bà cũng quan hỷ bà quan hỷ nghĩ hôm nay cúng dường đức phật và đến tám chục vị đại đệ tử thì cuối cùng cúng dường cho cái vị tỳ kheo bồ tát chánh đẳng giác trong tương lai à, bằng chứng đó đó chúng ta phải học theo để mà chúng ta cúng dường cho tốt đó là cúng dường đến tăng rồi có tác ý về thứ hai nữa là những cái lễ phẩm chúng ta cúng dường chúng ta phải chuẩn bị cho nó chu đáo nhất là những cái lễ Phật đó phải hợp pháp thứ ba nữa là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý chúng ta phải có cái sự suy tư trước khi đang thi sau khi gọi là chích tí cực toa đa nan đề tí tức là có cái sự suy nghĩ rồi mới bố thí mới cúng dường và cái điều thứ tư là chúng ta phải có cái nguyện vọng nghĩa là nhìn về tương lai đủ bốn điều đó thì cái sự bố thí của chúng ta gọi là bố thí hợp hợp đã đạo đức thần lực và đức phật ngài đã quy định như vậy chúng tôi xin được một vài lời chia sẻ với quý vị ờ, qua cái câu thảo luận và thượng gian đẳng vừa nêu năm vùng thầy sa thú à, cái chân hòa thượng từ siêu Ờ, bạch Phật Sư Tiệt Sư xin tỉnh và thượng trả lời thêm một câu thảo luận nữa. Nhưng ờ, bài học ngày hôm nay thì ờ, bạch Phật Sư Tiệt Sư có nhiều người người ta có quan niệm rằng khi mình cúng dường tới ai đó mà người đó là người có nhiều phước đức, có sự khỏe mạnh thì mình cúng dường có phước. Thí dụ người Phật tử Đài Loan đó họ nói rằng chư tăng và vị nào giàu có Ờ, mà chùa gì chùa to phật lớn ấy, thì vị đó đại phước mà những vị đại phước mình cũng như vậy có phước nhiều hmm. trong lúc đó thì bên nam tông mình đó thì thấy rằng ờ, có khi cúng dường đến những vị tỳ kheo bệnh <coughs> những tỳ kheo tóc sắm đi xa những tỳ kheo đi mới đến ấy, thì lại có nhiều phước hơn thì uh, ờ, ban hòa thượng từ siêu trong quan niệm dân gian mà nói rằng mình cúng vị nào mà có nhiều phước thì có phước nhiều thì điều đó có đúng hay không hay là mình cúng vị nào mà có nhu cầu thì lại có phước hơn xin cái tỉnh hòa thượng giải thích rõ về điểm này luôn không có thời gian tính trật tự thứ tư vị Thật ra thì ờ, những điều mà dân gian họ suy nghĩ cái điều đó không đúng nó không đúng đó ở đây khi mà chúng ta làm phước chúng ta cúng dường không phải là một cái vị ờ, đó dồi dào sức khỏe có tướng tốt tuổi thọ cao hay là vị này có phước lộc đầy đủ rồi mình cúng dường cho vị đó có phước ở Trung Nam Tông đó trong cái điểm Bali thì ờ, chúng ta cúng dường cho cái vị mà có cái phạm hạnh cao thì chúng ta lại có phước cúng dường cho phạm hạnh cao có phước có phước nhiều hơn thưa quý vị tuy nhiên ở đây có hai cách để chúng ta nói là khi mà chúng ta cúng dường để mà chúng ta tạo phước dồi dào đó thì chúng ta nên cúng dường cho cái bậc thanh tịnh như là những cái bậc có giới đức hạng phạm phu gọi là uh, à, kalajana puthujana puthujana tức là hảo phạm phu hay là thiện phạm phu tức là những cái vị phạm tăng đó nhưng mà có cái phạm hạnh cao thí dụ như vị đó học nhiều hiểu rộng Phật pháp đi thuyết pháp cho Phật tử nghe là những vị rường cột cho chánh pháp thì phúc dường những vị đó là chúng ta có cái phước khác như là khi mà có người đi đến hỏi bạch thế tôn phật bảo thì chúng con cúng dường rồi con cúng dường đức thế tôn là cúng dường phật bảo con cúng dường đến trưa đến thân chúc gọi là cúng dường căn bảo bây giờ cúng dường pháp thì cúng dường sao thì à, đức phật ngài giải rằng hãy cúng đến vị tỳ kheo nào mà đa văn trì kinh trì luật trì vi diệu pháp những vị nắm giữ được giáo pháp đó, thì cúng dường cho vị đó gọi là cúng dường pháp thì lúc đó bà la môn cũng mới, đi đến ông hỏi chư tăng thì chư tăng chỉ tôn giả an đa vị đó là bậc đa văn là vị thủ kho chánh pháp cúng dường vị đó gọi cúng dường pháp bảo nhưng mà chúng ta bây giờ thì vị tỳ kheo nào là vị mà nắm giữ được pháp đó, duy trì được pháp chúng ta cúng dường chúng ta được cái phước là cúng dường pháp bảo thì chúng ta phát sanh trí còn chúng ta cúng dường tăng bảo mà chúng ta phát sanh lên cái phước phước vật đó thì chúng ta cúng dường đến tập thể tăng hoặc là chúng ta cúng dường đến một vị tỳ kheo mà vị đó có cái giới hạnh trong sạch thanh tịnh cái đó chúng ta không phước vân vân nhưng ở khía cạnh thứ hai thì khi mà chúng ta làm phước làm phước theo tính cách của bậc bồ tát thì không cần phải lựa chọn cái chi hết vì bồ tát ngày bố thí ngày không phải là ngày nhắm vào cái đối tượng mà ngày bố thí mà ngài chỉ nhắm vào cái nội tâm ngày bố thí vì ngày mỗi khi mà bố ngài mới suy nghĩ rằng chúng sinh trong đời cái tâm bị cấu quế do sang tham bổn sẻn mà chê materiya và chúng do sang tham bổn sẻn đó mà chúng sinh không có được giải thoát do đó khi mà ngài khi mà có người có chúng sinh cần cần thiết cần ngài giúp đỡ yêu cầu ngài giúp đỡ thì lúc đó ngài bố thí thì phước của ngài vẫn đạt đến là quả giải thoát như thường bởi vì ngài bố thí với cái tâm suy nghĩ là để trang nghiêm tâm thanh tịnh tâm làm tư cụ cho tâm cho nên chúng ta có hai cách làm phước đó do do vậy ở đây quý vị phải học hai cách một là khi nào chúng ta cúng dường đến đại thể hiểu chúng đại thể tăng già thì chúng ta nhìn chư tăng đông đảo chúng ta nghĩ rằng cái cuộc trai tăng hôm nay của ta cũng dường đến đại chúng chúng ta quan hỷ hoặc là chúng ta được may mắn gặp một cái vị thông suốt tâm tạng có giới đức chúng ta cúng dường chúng ta quan hỷ còn nếu như mà ở những nơi mà chúng ta gặp những cái vị sư những cái vị tu sĩ mà chúng ta biết rõ là cái sở hành của các vị đó nó không có đứng đắn tuy nhiên ở chỗ này không có tăng thì bây giờ chúng ta phải tác ý như thế nào để chúng ta cũng dường tăng đi chúng ta phải tác ý rằng là nó xả tài để dứt tâm bổn sẻn để làm tư cụ cho tâm để rụt rửa, để gột rửa tâm khỏi cái sự cấu quế sang tham ngõ hầu giải thoát lại trong tương lai chúng ta ta ý như vậy rồi chúng ta muốn thí chúng ta cũng dường cách nào chúng ta làm suy nghĩ sao để cho tâm thị phát sanh thôi thưa quý vị cho nên nói như vậy thì các phật tử chúng ta học cả hai nếu mà gặp cái đối tượng thí chủ là người thanh tịnh cúng dường đến à, đối tượng thọ thí là những bậc thanh tịnh thì càng quan hỷ bởi vì cả hai bên đều quan hỷ còn cái hại thứ hai và trường hợp thứ hai là thí chủ thanh tịnh tức là có giữ giới có niềm tin có chánh kiến nhưng mà cúng dường đến cho đối tượng thí không được thanh tịnh tức là những người không có tu học không có giới không có chánh kiến thì cái này cái phước nó bị hạn chế còn còn trường hợp là bố thí cúng dường đối tượng thí thì thanh tịnh nhưng mà cái người thí chủ thì không thanh tịnh Và trường hợp thứ tư là đối tượng thí đối tượng thọ thí không thanh tịnh mà người thí chủ cũng không thanh tịnh thì cái sự cúng dường cái hạng thứ tư này thì nó kém nhất kém phước báo nhất nhưng mà trong cả các cái trường hợp đó đó để Đức Phật dạy dạy ở trong Tăng Di một kinh như vậy là khi nào mà chúng ta à, bố thí để cầu phước còn khi mà chúng ta bố thí với cái mục đích giải thoát đó thì làm sao mà mình có chỗ có nơi để mình xả tài được nhất là bổn sẽ được thì chúng ta cứ làm chúng ta khỏi suy nghĩ việc người ta muốn gạt mình sao cũng được vì sao chúng ta cái tâm thoải mái dứt bỏ được chà gá được chà gá là dứt bỏ lô pháp là vô tham chúng ta không có dính mắc tài sản chúng ta dứt bỏ được rồi chúng ta mới làm phước đa năng đề thí làm phước bố thí cúng dường thì như vậy chúng ta làm được hết cho nên ở đây đó là do cái sự tác ý của chúng ta vậy. chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của hòa thượng giác đẳng câu thảo luận số 2 như vậy năm mươi của thầy giờ em võ cái đó lên sa thú kính chân ờ, phật thượng thầy siêu bạch hòa thượng từ xưa chắc ờ. phiền hòa thượng trả lời thêm một câu nữa rồi hòa thượng ờ, thính sư minh đi nghĩ bạch hòa thượng từ xưa đối với chúng ta đó thì ờ, người ta hay có cái quan niệm như vậy là chỉ có người cư sĩ thì nên bố thí cúng dường còn người xuất gia thì không nên bố thí cúng dường cái quan niệm có chính xác hay không hay là à, ngay cả người xuất gia nếu có điều kiện thì cứ cũng bố thí được xin uh, kính thỉnh của thượng quan hỷ nói rõ về điểm này rồi sao sao thỉnh sư huynh đi nghỉ Triều Tùng rất kính thưa quý vị Thực ra thì ờ, Người ta nói thì cũng có lý của người ta Bởi vì cái việc mà xuất gia là mình chuyên lo Ngăn thách thua nó là hợp pháp rồi vipassana thu lá là hành pháp hành thiền thôi chứ chúng ta không cần phải bận tâm về cái cái vấn đề là đi làm việc từ thiện đi bố thí cúng dường chỗ này chỗ kia vân vân mà chúng ta bỏ nhiều thời gian để không có học không có hành thì cái điều đó chỉ có bố thí không thì xuất gia chỉ có hành để pháp bố thí không cái đó nó cũng khiếm khuyết cũng có tốt tuy tuy vậy nếu mà chúng ta là bị xuất gia đó chúng ta cần phải xét chúng ta còn là phạm phu thì do vậy chúng ta phải bổ túc pháp ba la mật là có lợi lộc gì phát sinh đến mình mình không có chất chứa không có ôm ấp mà mình nên xả ra xả ra bằng cách là chúng ta chia sớt lại cho các vị tỳ kheo khác gọi là ờ, cúng dường đó chúng ta cúng dường lợi cho các vị tỳ kheo khác thì cái đó là cũng tạo phước thưa quý vị cũng tạo phước nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ thế này mười phần thì chúng ta xuất gia chúng ta tạo với phước trí năm phần ba phần chúng ta tạo phước đức là chúng ta tu hành chúng ta giữ giới lo hành thiền còn hai phần đó thì chúng ta mới làm việc bố thí trai tăng hay cũng dường bởi vì tại sao rõ ràng là trong luật đó cái chính đá văn hai tức là cái luật vấn đá về cái thí nát trong bộ Periwara hỏi thí chủ cúng dường cái thí nát ai sẽ là ai được làm thí chủ cúng dường cái thế nào thì ở trong đó cũng có ghi rõ này. bất luận là tỳ kheo hay tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ ai cũng làm thí chủ được hết nhưng mà điều con cái là nếu tỳ kheo thì không thể làm lễ làm thí chủ cúng dường các thí ná trong cái chùa của mình nhập hạ mà mình nên cúng dường cái thí ná đến chùa khác gây cái chùa khác ấy, thì thấy cái chùa đó nghèo không có thí chủ thì mình đi đến mình biết như vậy cho nên mình có nhiều y sẽ đến cúng dường y cái thí ná cho chùa đó cho chư tăng an cư kiết hạ ra ở đó thì được chứ không có chùa mình không có thí không có thí chủ thôi mình làm trụ trì mình <laughs> mình bỏ y ra để mình <laughs> cúng dường cái thế ná chư tăng thì cái đó tự mình bỏ ra rồi mình thọ <laughs> nó không có thành cho nên ở đây đó chúng ta làm phước đó, không phải chỉ có người cư sĩ mới làm phước được mà ba cái phước nghiệp sự bố thí trì giới và tu thiền luôn cả bố thí trì giới tu thiền thì xuất gia hay tại gia thì cũng làm được chỉ có điều là người xuất gia đó, thì ờ, khi nào mà mình dư giả khi nào mình phát sanh lợi lộc mình chia sẻ cúng dường cho vị khác thì được chứ mình không nên đặt trọng tâm ở chỗ bây giờ mình xuất gia mình học dốt quá mình không có học mình không có thuộc nhiều kinh điển mình không có thuyết pháp không đi dạy học được không có giải pháp thuyết pháp được thôi bây giờ mình tỏ ra để kêu gọi những người phật tử lập thành cái ban cái ban từ thiện rồi mình dẫn họ đi cúng dường chỗ này chỗ kia thì nếu mà chúng ta dành cuộc đời của chúng ta cuộc đời xuất gia chúng ta cho cái công việc đó không thì cái này là đức phật là quở là quở trách còn nếu như mà chúng ta có lợi lộc mà chúng ta chia thì tốt bây giờ ở trong sáu cái pháp rồi sao ni giác thâm mắt sáu cái pháp khả niệm hay cái sáu cái pháp hòa tính cái sáu lợi thì ở đây đó hay là cái pháp luật hòa thì ở trong đó cái điều thứ tư đó, gọi là satharana là pháp phù ghi tức là chúng ta có lợi lộc mà nó phát sanh đó thì chúng ta nên phân chia cho các vị tỳ kheo khác thì như vậy mới sống chung với hòa hợp nhau được chứ còn bây giờ mình sống chung với nhau mà các vị tỳ kheo khác thì ít phước hơn các vị tỳ sa di ít phước hơn không có phát sanh còn mình là, là vị có phước nhiều cho nên lợi lộc nó phát sanh phật tử biết đến nhiều họ cúng dường rồi mình chỉ mình nghĩ rằng mình là tỳ kheo mình là bậc xuất gia mình không có cần phải bố thí không có nên bố thí rồi mình ôm ấp mình đi đó thì cái trường hợp này nó cũng thất bại đấy quý vị có thì chúng ta cứ việc cúng dường chia sẻ chia sớt cho các vị khác thì như vậy cũng tạo cái phước phật cho chúng ta được chúng tôi xin được chia chia sẻ với quý vị một vài ý nghĩa trong cái câu thảo luận số 3 nam mô bổn thầy xa thủ kính trân uh, uh, hòa thượng tổ sư rất nhiều uh, để xin uh, kính thỉnh sư huynh đi nghỉ bây giờ thì uh, uh, quý phật tử hoàng hỷ cho chúng tôi biết rằng ở trong uh, lớp học còn còn có uh, chư tăng vị nào uh, đang có mặt ở trong lớp học không dạ ô oh, dạ xa thủ kính trân sư tổ tự quyền sư tổ tự quyền uh, có một điều đó là nhiều người họ cho rằng mình làm phước á, mà không mong cầu phước báo á, mà cứ làm ờ, làm tại vì thấy ờ, ra tay nghĩa hiệp thì làm vậy thôi chứ không có bố báo thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà ở trong bài kinh này có một câu hỏi của vị bà la môn là là bố thí như thế nào mà có quả ờ, maha pha, tức là maha pháp tức là đại phước lớn thì đức phật trả lời thì như vậy có cái quan niệm mà nó là mình làm phước không cầu phước có, là tốt có, có đúng không xin uh, kính thỉnh thì tội tư quyền quan hỷ giải thích về điểm này Giờ dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhớ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ cảm ơn. Để chúng chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến uh, Hòa Thượng Giác Đẳng Thượng tọa Pháp Tân Tổng Minh Hành Đại Đức Tự Tri Đức Tự Đức cùng chư Tăng Thân chào đồng quý tu nữ cùng chư Phật tử À có thể nói rằng đây là một điều mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng Một người làm mà người ta người vô tư thích thì làm không suy nghĩ gì hết cũng không nghĩ quả báo không có nghĩ gì cái cái cái chuyện tương lai cái quả của phước thí mà không cầu và một người có cái tâm tác ý nhưng cái tác ý họ không cầu nhưng họ tác ý ba la mật nó khác nó khác hơn cái người mà làm không mà có nhiều vô tư vô cầu bây giờ người ta nhiều tiền quá đi người ta cho ra nó không là vấn đề người ta có hàng ngàn tỷ vài chục tỷ người ta cho chừng có vài chục triệu nó không là gì hết người ta không quan tâm người ta có một ngàn tỷ người ta cho một tỷ cũng người ta cũng quan tâm có một trăm tỷ người ta cho một tỷ cũng không quan tâm bởi người ta nhiều quá thì ở đây là phải nói là một cái cao tâm mình chẳng qua là, là cái chia sẻ thôi cái dứt bỏ thôi chứ còn không phải là một cái tinh thần mà vô cầu vô chấp mà có như là đối với cái người mà mà thực hành ba la mật thì nó là một chuyện khác à, chúng ta làm phước vì chúng ta muốn dứt bỏ lòng bổn xẻn và hướng cầu hướng cầu đến cái đạo quả giải thoát thì ở đây là cái này là cái phước báo nó lớn và một người có cái tâm làm phước mà hướng cầu chúng ta cũng nhớ rõ là cầu chúng ta cầu nó đúng thì nó cũng sẽ tốt hơn là người không có hướng cầu giữa cái, cái hướng cầu hướng cầu đến ba la mật thì nó tốt còn nếu hướng cầu mà để chúng ta được danh được lợi thì nó không tốt nhưng chúng ta mong rằng trong tương lai chúng ta không bị đau khổ trong tương lai chúng ta không bị thiếu phước vân vân thì đó là những cái hướng cầu nó mang tính tích cực như trong một cái này cũng nói vậy là, cái người mà mà làm phước mà vị ấy có cái cái cái cái cái có cái tâm thì chính là cái điều mà à, nên cúng dường chúng ta thấy đó cúng dường mà đúng pháp thì cúng dường như vậy sự dân cúng như vậy thì chắc chắn được lợi lạc thì hỏi là hỏi được cúng dường như thế nào mà được nhất là phải cúng dường phải có một cái hiểu biết cúng ở đâu cúng ở đâu được phước thì người ta đang tầm cầu mà và dạ, người ta đang tầm cầu thì cái cái cái cái cái cái um, um, thì ấy hỏi thì Đức Phật trả lời ở đâu hỏi ở đâu nên cúng dường thì um, biết được cảnh giới vui cảnh giới khổ thì đây là một sự ước cầu rồi yeah. Dạ. thì chúng ta thấy đối với đức phật á, ngài không có, có, có chỗ này là à, các ngươi làm không nên ước cầu hay là ước cầu cái đó là tùy duyên chúng ta phải nhớ rõ như vậy một người người ta làm phước mà người ta ở ừ, ý đăng của ta mê bui nhân a sự quá khai gia quan hồn tú ý đăng của ta mê đa năng niết bàn bách chiêu hồ tú công đức này hãy làm duyên để đắc thành quả vị giải thoát công đức này làm phước sinh hướng nguyện cho quyến thuộc nếu chúng ta làm chúng ta không hướng tâm đến quyến thuộc sẽ quyến thuộc nhận nếu chịu cho ta cúng dường chúng ta trai tăng chúng ta nghĩ chúng ta có phước rồi thì à, à, chúng ta cúng dường cho chúng ta chúng ta hôm nay cúng dường bởi vì một điều rất là quan trọng khi chúng ta làm phước cúng dường đó, đến cho cha cho mẹ cho quyến thuộc của chúng ta chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta làm cho họ như vậy họ họ nhận chưa cái việc mà làm phước trai tăng cúng dường để đại chúng tăng là cái việc mà chúng ta làm phước để chúng ta có phước rồi từ có phước chúng ta mới hứa nguyện công đức đó cho người thân của chúng ta đây là điều chúng ta nhớ như vậy thì cái sự hứa nguyện đó đó thì nó cũng là à, à, à, là cần thiết chứ chứ, chứ chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là à cứ làm đi rồi không sao hết á cho nên người hiểu đạo thì người phải làm phải đúng là phải hướng nguyện đúng chứ người hiểu đạo thì không à, à bây giờ cho cái công đức này mai mốt cho con mình được đẹp đẽ được giàu sang được nhiều tiền nhiều của thì cái ý niệm đó thì nó hơi nó hơi sái trên cái lý tưởng à, mà Đức Phật này giảng dạy cho chúng ta chứ còn mọi người mà hiểu đạo thì chúng ta biết rất rõ cái việc làm phước của chính mình theo giai đoạn và theo điều kiện nó phải như thế nào cái điều này là thật để quý vị còn cái người mà người ta không hiểu thì người ta cho rằng người ta không quan tâm đó là một điều tốt người ta không quan tâm thì người ta làm một cái cái tâm đó, nó nó nó nó, nó vô cầu cái gì nó không có cứ như là bởi vì nhiều quá hay là bởi vì họ không xem trọng cái trạng thái đó này tâm nó khác mà cũng chẳng có biết làm làm cái gì thôi kệ cho thì cứ cho là cho ra đi coi như là, là đối đãi vậy thôi thì cái cái cái phước đó nó nó nó nó nó rất là, là, là yếu nó rất là ít còn chúng ta cúng dường chúng ta biết được cái quả phước của cúng dường chúng ta cúng dường chúng ta biết được lợi ích của cúng dường và chúng ta cúng dường chúng ta biết cái cách nào là quả quả lớn cách nào là đúng pháp thì đó mới là một người đệ tử đó là một người hiểu đạo chúng ta phải nhớ như vậy chứ làm mà không làm không nghiến nghe mà có một số người phật tử người ta cũng không hiểu được cái chuyện đó nữa người ta cứ nghe rằng con làm rồi con không có suy nghĩ gì trên kỳ không suy nghĩ về làm coi như làm bằng cái tâm đó nó nó nó, nó, nó không có có có cái cái cái cái thích than nó không có ý nguyện mà không có ý nguyện như vậy thì quả không có lớn được chúng ta phải phải nhớ rõ chỗ này cho nên vì vậy dầu cho cái phước nhân thiên hay là cái phước tự động nó trổ sanh hay là cái phước vô lậu đều phải phải có cái gì cái chân nó răng nó có một cái cái cái cái, cái chí nguyện nó có một cái, cái ước nguyện để dẫn dắt chúng ta đi chứ còn nếu như mà chúng ta không có không có cái đường cái đường lên đường dẫn thì chúng ta làm mà kiểu như là vất của ra thôi ai có đồ lụm được thì lụm ai có lấy được thì lấy thì họ không quan tâm bởi vì họ quá nhiều hay là họ không quan tâm cái chuyện của cái việc không có cái gì thì à, dẫu cho họ nghèo nhưng điều mà nhiều khi họ cũng không quan tâm thì rất là uổng tiết bởi vì cái nếu như cái đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình đồng tiền đó là của mình tự tạo ra thì mình biết chuyển hóa cái cái đồng tiền đó để cho nó được cái phúc lạc để cho nó được cái cái lợi ích cho cho mình và cho tha nhân thì nó rất là đặc biệt và không cần phải nhiều tiền như chúng ta biết cái làm phước cúng dường hay là cái sự chia sẻ đó bằng cái tinh thần hay vật chất hay là một cái bánh củ khai một miếng cơm một miếng gạo một miếng sữa một miếng kẹo chúng ta cũng đã làm phước được chứ không phải là quá nhiều tiền theo khả năng của mình và từ chỗ đó chúng ta mới chuyển hóa được cái cái niềm cái niềm đau nỗi khổ của chính mình được chứ cúng cái cúng là cúng đại chúng tăng cúng cho chung chung chứ không cúng riêng một ai không phải như mà mình tình với với đạo với thầy với sư này sư nọ mình đem tới mình cúng thì cái chuyện đó là nó khác cúng vì cá nhân cúng vì một cái bởi vì cái cái sự thương mến thích bởi cái sự ưu đãi thì đó là cái cách cúng dường đó nó chỉ cái sự cúng dường đó nó chỉ là một cái à, cái, cái cái tiếp độ thôi cái tức là cái sanh ra tức là cái cái, cái tương trợ giữa giữa mình với người à, để trong cái cái cái sự giao tiếp trong cái sự quen biết nó tồn tại sự thật ra chứ sự thật là chúng ta biết chúng ta không quen không biết gì bất cứ một ai nhưng chúng ta thành tâm chúng ta cúng dường để mong cầu à, à cái cái cái cái cái tài sản của mình à, được chia sẻ được gửi tới người để nó được tốt đẹp hơn để nó được hiệu quả hơn để nó được như ý hơn thì như vậy thì chúng ta có phước chứ còn thôi kệ tôi làm tôi không biết gì trên cái tôi làm là làm được rồi thì nói y như cái, cái tâm nó, nó nó lơ là cái tâm nó không có cả quyết cái tâm nó không có nhất định cái tâm không có nhất quán thì cái điều này nó hết sức là là là là yếu và như vậy thì trên cái tinh thần tu tập thì nó cũng cũng không đúng dạ kính bạch hòa thượng đây chính là những gì mà con đã trình bày như vậy nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng nam mô bổn thầy sa thú kính thân thiên toàn thực nguyện à, kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử à, chúng ta à, bỏ bỏ rất nhiều thì giờ để nói về tu tập giới định tuệ và giáo pháp của Đức Phật trong điều tổng quan nhưng mà ờ, có một điểm mà chúng ta nên ghi nhận rằng cái hạnh lành mà gọi là bố thí đó được xem là một cái ờ, sự thể hiện rất là phổ thông rất là quen thuộc ở trong cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo à, chúng ta không nên quan niệm hời hợt rằng hãy mình có tiền mình có cơm thì mình có thể cho được mà chúng ta nên quan niệm rằng uh, càng hiểu biết hiểu một cách tinh tế hiểu một biết cách xác thực về pháp bố thí như lời Đức Phật dạy đó thì việc làm của chúng ta sẽ thu thẳng hơn à, mình nói đến cái ờ, đối tượng thí nói đến vật thí nói đến tâm thí nói đến cái cung cách thí tất cả đều quan trọng để chúng ta học hiểu trong uh, cái sinh hoạt uh, đời sống tu học hàng ngày và khi một người phật tử Ờ, đi vào chùa hay là về các quốc gia Phật giáo hay là chúng ta bất cứ cái trường hợp nào mà ở đó có nói về sự bố thí thì chúng ta nên uh, học hỏi kinh nghiệm chứ không nên nghĩ rằng ô cái việc đó là việc bình thường mình biết rồi mình không có cần học nữa nhưng mà kỳ thật mỗi một nơi mỗi một cách đó thì đều có những điều mà chúng ta phải học à, bây giờ thì thưa quý vị chúng tôi đang bận việc chúng tôi không thể nói nhiều hơn quý vị quan thị thông cảm nha Ờ, thượng tọa tư quyền ơi nếu thượng tọa có còn cái máy thượng tọa quan hỷ giúp à, ờ, thượng tọa quan hỷ giúp nói cho vài câu để kết thúc tại vì đang bận và dạ, đang bận chút thượng tọa có bị gấp không biết thượng tọa tư quyền có còn ở chiếc máy không đừng lấy cái chốt á mình để lên này được không, để cái dạ. chốt lên nó, nó không có stable là nó ngã nó rớt có thể để con đem cái thang cào ờ, lên được dạ không À, chúng con cung thỉnh thượng tọa tại quyền và sư con trước mái khấn bạch sư sư có thể điền khuyết cho hòa thượng giác đẳng vài phút không à dạ vậy là sư không có trước mái rồi dạ con ờ, xin phép đạo tràng con xin phép với ngài và đạo tràng cho chúng con kết thúc sớm một chút dạ mời cô Phong lan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 trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bút Tha Giác. yang kinci kusala kamang kata bahagia yang memakai mana. Padidase sukatang katang yeta tata sanyido atiye yasata sanyido katang gunya palang mayan sapi paki pawantu te yetang katang suridang yenang gunya palang maya ye jata tanajanan tidewa dan tuahiwe kayum sapi lokam ye tata chi วันตาหาเนตุกามนุญญโคจนันตาเปรปันตุมังคิมลปาที con xin hồi hướng phước lành à, các cùng pháp giới chúng sanh gọi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân à, hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm quan nghi bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả thủy nhân sở ตุสาปังสุมังกลังรักขันตุสาปฏิวตาสาปบุตาลุปาเวนะโสติโนตุนิรโนตรังโหตุสาปังสุมังกลังรักขันตุสาปฏิวตาสาปธรรมาลุปาเวนะโสติโนตุนิรโนตรังโหตุสาปังสุมังกลังรักขันตุ สัพพิปทังมาสังฆานุปาเวนะโตติโตตุเยโตตารังเวียงกองเดือดดาลามเยี่ยงเยี่ยงลันใหญ่ของเดตือบายุสังนองเยี่ยงหันจันยัง